Nghe ta nói nè Ngu cũng chết Khôn cũng chết Nấu thì không chết Nhưng mà đi ra đường chơi là bị Covid giết chết <laughs> Dạ anh điên nhưng lòng anh trắng Nhà anh nghèo dãi nắng nên anh điên <laughs> Kinh nhỉ ờ, em bị lừa nhiều rồi không làm mà vẫn có ăn đấy ăn cướp ôi biết ngay mà bà lại lấy xương cho chó rồi chó đâu bà mua bà ăn đấy xương cho chó đâu ngon lắm đấy đấy chưa đấy con này nó ngửi đấy bảo con này láo thật đấy của mày à có cua Thôi, đổi tất đi bà đổi Bà mua ăn chán rồi, bây giờ mày ăn chán cua mày đổi cho bà Thì có sạch không ấy Sạch lắm, đó, bà đều ngủ lạnh cho mày sợ mà thành buốt này này Đấy Cái chó không được, cái chó không được Chó là nào, đổi về ăn cái chó đâu Đổi về, đổi về ăn đấy Nhà bà ăn đấy Thế bà phải cát đi Cát á Thôi, ải cát rồi đổi hòa thôi Hòa Ờ, cái sườn này của bà đã, bắt phải mua của mình đấy Bà mua cái này bao tiền này Cái này á? Ờ. Cái này 250 đấy cua của mẹ có 200 thôi mẹ... Chụp. Anh nướng này chả bằng em nướng cho chó này nhà mằn <laughs> Chó cứt Em gọi là mẹ ẩm thực phong cách tam mau ừ, Ẩm thực cho chó ấy Với <laughs> cẳng chân rồi á. Cẳng chân này ngay hay bới cứt đấy chả giòn Ừ Đúng Chả thế à Chim nó chả bới cứt à chó đâu chó anh đánh rắm anh là trưởng đang ăn đánh rắm đang ăn thì đánh rắm thối nhìn anh nổ này trời ông tự chân cứt cái chuột chó ngon thì chả để lại để lại chân cứt này đây là lỗi thôi lỗi chỉ anh đi mà ăn ăn nó kinh mấy chứ ăn xong rồi Cứt dạ, cá, cứt cá về cái gì toàn cỏ ấy Ruột cái còn ăn được ăn cứt cái ăn đi Ruột không có cứt à? Thế anh ăn đi Ờ, để đấy tao ăn nhá Nó nghĩ em đi về rồi <laughs> À, cái bạn